bạn ăn tốt cho cơ thể Thì khi dùng trên da sẽ còn tưới thơm Dưỡng chất trái cây và sữa chua trong sữa tắm trái cây Hazelin mới Giúp nuôi dưỡng và thêm sức sống cho làn da Và với các hạt vitamin, da bạn sẽ mềm mịn hơn bao giờ hết Hazelin thật tuyệt Mình muốn thưởng thức lần nữa